tại mình à, thuê đò nhưng mà lại không có đò vào bên phía này trong kia gửi cho bà con của anh chị em mình phải đi vòng vòng bên kia thì uh, có lẽ là mình đi uh, bộ ở bên này mình gửi cho bà con bên này của anh chị nhé đúng là từ nhà một có những xuất quà mà mà mình không kịp mua kịp đấy thì mình sẽ trao tiền mặt luôn cho từng hộ gia đình của mọi người đấy thuốc thì uh, chắc còn bao nhiêu nữa hay bao nhiêu hộ nữa? chắc hơn chục đấy mười bốn mười bốn à về được hộ nào là hai hộ đấy còn mười bốn còn mười bốn là thuốc phải sơn nữa ra dạ, thì đi ờ, thì muốn bắt bắt từ thôn mà đi được thì ờ, mình thì càng tốt mà không ấy thì ờ, mình trực tiếp lên đi à. sao rồi anh đánh xe cho người ta vào đã sâu vào tận trong kìa các anh chị cái sâu trong kia thì uh, nhà nào ấy à, thì mình ấy luôn gửi thì à, sang bên kia đò là nó mắc không đi được cái này là cho bên kia đò nó tắt ngọn đò ấy của mình đi vòng thế thôi mình sẽ có lợn mộ ven này kia gọi mọi người sang lấy xong được. không? Vâng. Vô tổng được, không này. Đấy chứ mình đi còng tôi được không? Vâng. Đi vô còn mấy mẹ này nhà được cái đó. Rồi rồi rồi. Mình dư đây rộng mình bò đây đây phần bụng năm 5 hộ. 5 hộ trong đấy à? Ờ, 5 hộ trong này. Để đâu đấy thì đánh ơi, cầm suất được à? Đó mình suất rồi. năm năm suất trong đấy, năm 5 suất trong đấy. À, à đấy còn người chưa anh yên tâm. Ở đấy đủ đủ cái nhà anh ra. Rồi 5 hộ, ở, dưới cái 5 phết Thế bảo anh em bảo 5 suất trong đấy này 5 phết đó Đi Đi đi nhanh nhanh Nhưng mà đi sâu vào thì à, nước nó càng sâu ngập kia thì không ấy được Sắp lên tận bẹn anh Sơn này mai rút Mình lùn quá thì vào từng nhà một này thì mình sẽ cho mọi người để người nhận được chính xác là cái à, quà như là mạnh thường quân đã gửi không dám là qua một cái trung gian nào rất khó chỗ này còn 5 hộ thôi 5 hộ thì mình dễ mình cũng ướt nốt theo anh Sơn à, mà còn dài ở bên này còn hộ nhà bên này này đâu rồi sâu nhỉ ờ anh ở nhà này không có ai nhà ừ. Không còn ai ở nhà này, không còn ai ở nhà Ngập tùm tùm Tôi ướt quần rồi xem <laughs> mà còn đùi một con nữa Mình Ngập vào lên đây này Em em gửi uh, xuất quà cho gia đình để uh, mong gia đình là cố gắng là uh, khắc phục cái thời gian uh, lũ bão này thôi nhá. Dạ, dạ, ờ, dạ thông dạ, cảm cho em gái nhá. Vâng chị ờ à, sức khỏe chị nhé con là con gì chị sao chân con là con tiết đâu chắc đi à, con cò đây à đây là ừ. bán này đúng không thịt nó chợ nó bán thịt nó bán bán núi này Ôi cái chân nó bị sao nó quặp quặp lên chân này Chính thằng đi quẹo đi đấu ờ. chín Nó có mổ không chị? Có mà máy mắt nó ăn mổ chứ mà máy là mổ đâu À bắt được là coi chứ ờ, vâng, cảm ơn chị nhá Em đi đây để sang bên này rồi phân đây là anh Sơn này tuột hết cả ra rồi Tí mình mua dép này diệt Đúng không anh chị à? đi, đi vào miền Trung Hỏng hết cả dép đấy Đâu đâu, này đúng không? À, chị đây đúng không? Ở trong kia còn bao nhiêu hồ nữa? Sáu lên này Vâng. Bình tĩnh như nhà nào thì à, sẽ Vâng Vâng, vâng, vâng, bà cố gắng à, khắc phục nhà hàng bà. Ồ, nhà ông bà sắp sập hết rồi gì nữa. Hả? Đúng không? Nhà này sắp sập hết rồi, hỏng gì nhà rồi nữa. Nhà tôi bến rồi. À. Còn à. Rồi, rồi, rồi. cố gắng nha ông bà nhá vâng vâng cố gắng ờ, khắc phục vâng, ờ, vâng vâng ờ, vâng vâng vâng đi đây con này biết được gửi cho mọi người à vâng đây trao đây luôn cho anh đúng không dạ. chị đây đúng không anh đây anh hộ đây à dạ. dạ. ờ thế thì gửi cho anh luôn đi dạ, dạ, ờ, ờ, vào thì anh uh, ờ, anh sách vào là được mà okay. đi anh hỏi em nhé vâng vâng cố gắng nha ờ, gia đình cố gắng khắc phục nha vâng vâng anh đi đây đi đi thì do thời gian mình cũng gấp rút nên là mình cũng không không, không thể ngắn lại được lâu Ừ, đây à, này cũng cũng à, nặng đây này ô, À, này còn còn ấy hơn, tệ hại hơn bác này bác à? à cảm ơn con đến gửi bác ít quà để khắc phục lũ lụt trong thời gian dạ, này và vâng. là là đi à, sơ vâng. tán cho về bà à, à à Bà 80 tuổi. À? Con 86 ờ, tuổi. Mình đi sơ tán vùng cao, lên nhà vùng cao. Lên nhà có cái gì đâu lèo tèo này. Vâng vâng vâng. Nhà nhà cấp 4 sập hết rồi. Ừ, sập hết. Hỏng hết rồi. Cái hộ gia đình này rất là rất là là cần để để mà giúp đỡ ngay. Ngoài kia là còn đỡ trong này hầu như là hỏng hết rồi à, không hỗ trợ luôn. Sáu ừ. thì con sáu đã. À, đây chi đây đúng không? Đây đây anh chân đi. Ừ, luôn cho mọi người thời gian đi Ôi nhà chị đấy cũng bé tèo tèo đấy à Bán hết rồi Anh hồi nhà chị Dạ, rồi. áo à, không kịp khô luôn nhỉ à, à, Đấy Trời ơi Vâng vâng, anh Sơn vâng, vâng. gửi quà cho chị luôn Vì em à, có món quà gửi chị nhá Các mạnh hàng quân để ủng hộ gia đình nhá dạ, Khắc phục Vâng vâng dạ. Thôi em đi luôn đấy chị nhá. Dạ, vì bữa chứ là vâng, vâng. múc lọ ra nên khổ. À. Dạ, dạ, dạ, dạ, cảm ơn. Từ này không vào được nữa à nhỉ chị nhỉ? Dạ, đấy là có hết đấy rồi. đấy là hết rồi dạ. Ờ. Đi đi. Đi. đi không qua được. Đi chưa này. Đi nhanh nhanh này. Ờ. Về. Quá có cò chết đây, anh chị. Không thể sống được ờ, với cái lũ rồi. đâu còn bên nào nữa nhỉ anh nhỉ đây đâu đúng không năm năm sáu luôn vâng vâng là chú tính đúng không? Vâng. Đứa Anh em đang đi giúp mình mà để Đi bác đi về hướng nào? Chắc đi hướng nào đó. đưa cho bác đưa cho tiền được đó là có trong nhà một cho ai à, hai hộ một hộ có ông ông ờ, tai biển đến năm thế bây giờ là bác là hai hộ gì cho đây tiền mặt thế là không lấy quà hay như cho tiền mặt cho của cả quà gì à, cái này là của đó, qua đi tới đó lên cái tới đó lấy đi tới đó lấy lấy đó tới đây lấy đây đây cái cầm đi là thiếu rồi mình mình cứ cầm mà phát trong này đã cho vào trong khoang tí về về về, về ông năm đến để phá à, tiền à? một tiếng nó bơm lên phá chưa là là là, là tiền nó phát ừ, tôi tôi lên luôn thế thì gửi gửi cho chú luôn đó tôi đây giao tiền là hai hồ này thôi ờ, bác cầm lấy không tôi ờ, đem ra đi lấy luôn tôi đưa mình sách đi đang dụng ông đây hồ ông với hồ của đây đưa đưa quà cho chú cầm về luôn em ơi để lấy đi em ơi đưa cho chú hai suất anh em chú cầm về cho cả ba bên cạnh À, ai sốt cho cho chú trong này là 6 hộ nữa à trong nhà rồi anh ờ, còn ghi danh sách của các bạn chị nhé Đấy, gia đình là nhận được rồi đi ai hỏi những nhà chức trần này để họ để họ hiểu đấy chứ cứ vị vâng, trí đây vâng. tham là ví dụ nói á tham ví dụ là một trăm hai mươi một trăm hai mươi mà anh thêm thêm hộ đi rồi những hộ đấy em cắt tiền mặt không cho quà nữa hiểu không là em hết quà em sao bằng tiền mặt bàn giao cho anh cũng được nhưng mà vấn đề là cái bà mới tiền chung ba trăm nghìn bây giờ luôn hỗ trợ nhà tiền mặt ba trăm nghìn đấy đây là một suất này là tương đương ba trăm đúng rồi vào trong này còn sâu đấy Rộng Ở bên bên kia là mình à, đi đò đấy thôi Khó đi bộ ngập nhiều đây đúng không nhà anh đây đúng không cái này có anh phải thôn mình không à thôn khác à ơi ông ơi hai nhà cùng một khu là thuộc thôn khác này này à ông bà cầm luôn này cùng một chú vâng vâng vâng con chào bà chào ông ờ, con cứ gửi uh, bà ít quà dạ ờ, bà cà phê của ta cũng đẹp nhiều ờ. sắp hết con chứ bà mát là bị ấy à dạ bị hỏng rồi đúng không bà hai ông già hai ông già này cũng ừ. phải mà sắp hết chứ mình lại nó một nó một Đấy, con về bà nhá. Dạ, vâng vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. mình phải đi ấy nhà nhanh kịp cơ bác thì sập hết nhà bác thì à, lại à, mắt một bên điện lại bị hỏng à ở đây ở lẫn lộn à cũng căn nhà ở thôn khác lẫn lộn ờ, ừ. Ờ. ừ. Ừ. làm lúc này là còn bù là nói chung là à đây là ngõ đây là giáp danh hai thôn khó có ở ừ. ngoài ờ, cái tường này ừ, không hết rồi cung hết bà con mà đã nhận được à, quà thực chất của mình thì mình cảm thấy là vui và ấm lòng ở đây bác này cũng khó khăn lên này đang vâng, ngập chào bác nha Ồ, oh, bà đang ngồi phơi thóc trông thóc đây còn chụp phun. Con gửi cho bà ít quà để dạ, bà khắc phục vào mùa lũ bão Vâng, vâng, vâng À, đây à Rốc hết con chứ mẹ chú ừ. Cố, cố gắng bác Và bà hỏng hết rồi ừ, còn một cái gì nữa, nổi ờ. nắng có 10 ngày đấy, có Đấy, vâng, con chào bà nhá. Chào bà nhá. Cố gắng nhá. Đi đây nói chung là vào đây thì ờ, chủ yếu là khắc phục thời gian <laughs> sập hết rồi nhà bên này cũng là thôn khác hả anh à à. thì lấy đô với chủ ba con là thả nhà là đúng Ừ. Trong nhà ba con. Ờ. Vâng. Đi mấy ngày có 4 năm ngày đi là. là... Nhà chị ơi. Nhà bác ơi. cháu gửi bà ít quà để bà khắc phục cái mùa bão lũ này à, cảm ơn à, ờ, vợ hỏng hết rồi tên hết không như nhà nào bị ờ, bị nhau hết rồi nhỏ bị hết cả ờ, à ba tấn lúa đấy mọc hết trong nhà rồi bây giờ chạy chạy, chạy được chỗ nào cơ không à, nửa thân lên hồng ừ. nha thế ngang đi cửa là luôn này vâng làm cho anh nhé vâng vâng cố gắng khắc phục cơ cọ biết làm nào là nhà nào cũng như nhà nào mà danh sách anh nhà nào nhận được thì anh sẽ đánh dấu và để sau này có đoàn khác đến hỗ trợ ấy. nó dễ với vâng, anh chị nhé là trăm phần trăm đấy trăm phần nhà làm bị trăm phần trăm rồi à, cho chú à, để à, chú ủng hộ chú khắc phục thời gian này lũ không có gì cả chỉ tấm lòng mọi người đấy vâng vâng kéo đi rồi cái nồi không vâng, cần dạ, đây giống chưa chuyển được nữa à. không không chuyển nắng rồi phơi phơi bây giờ chả ăn thôi thì hỏng được đâu có thúng à có thúng thôi ừ. phơi này cho ờ, kéo lên đây tụi nó mua bán đấy còn hết dạ dạ vâng hôm sau cho đi đây đi ờ, gia đình khác nhá không chịu ừ, tranh thủ thôi đi bé ơi không có thời gian đâu ờ, Ồ. Ừ đó hộ thì bé hỗ trợ một hộ tiền nhá tại vì quà đây có hai hộ ờ, có ba hộ đây à thế quên ờ, thiếu sách đồ rồi Ô, ba này đậu quá, bị mà chứ để đi. Ở tay bị nó chứ giờ đi đi bên của ba đấy. À, đấy à. Chứ nó con nó nữa đâu chứ chứ con ngươi. Đấy, cái này này, không ra mình kia được. Không không ấy được luôn. Mình kia nhà nhà nhà bên kia là bay hết à? Chưa có một cái nhà sao nhỉ? Đúng ba thì luôn đi ta đi kiểu rơ thế à, à. đường phố nữa à. ba bị tai biến nó chứ năm ờ, mà bên huế tai bên huế chứ không đi không đi đây ừ. mốc hết rồi đây dạ, hỏng hết rồi Thế là ba hồ đây luôn đúng không? Dạ, ba hồ đây luôn. À ba hồ ở gần nhau luôn à? Dạ. có thế bên này mấy người là nộp đi để kiểu hồ thế. À, ba hồ đây luôn cho thằng bé vay một hộ nhé thưa tiễn rẻ con ba hộ thì ờ, gửi ờ, luôn ờ, đấy, cho... hai đâu đây là... đúng rồi một hộ là tiền mặt Hả? Bé à, bé Ừ. Ừ. À có ba hồ đây gì thì thiếu một suất quà đúng không? Tôi gửi luôn tiền đấy. 200 nhá. Đây có hai phần quà đúng không? Thì tương đương với phần quà là 300 000 thì đây là tiền mặt. Ờ, tiền mặt này là suất tiền mặt này là của anh Giang của em. Cùng hôm ba với ba đỉ chứ. Của em thì. Vâng, thế thì Đấy, ờ, hai suất đây thiếu một phần quà thì tương đương phần quà là ờ, tiền mặt nhá. Dạ, đồng tiền mấy ngày đi Đồng vâng, vâng. nhà. Thế là ba hộ ở liền nhau à? Đó, liền nhau đấy. À. Ba hộ là là là do việc do ừ. việc thôn nó làm mà lúa đế này ừ. ờ thôi nó đi mấy ngày đi đi cứu trời rồi, rồi. à, mấy ngày đi cứu trời đúng không chưa chưa có xe đấy nhớ là mà gửi lại cho gia đình mà ấy nhá à, hai hộ kia ba vào năm à à thế à rồi ờ, cô ấy nhỉ cố gắng nhá anh nhá gia đình nhá về chào gia đình nhá ừ, khỏe nhá còn bé xuất quà nữa mình đi à, gửi nốt cho bà con <clears throat> bằng chín suất nữa thôi các vâng, anh chị ạ ở đó thì còn hơn uh, à, chục suất mình không kịp kịp mình sẽ gửi tiền mặt cho bà con các vâng, anh chị nhé để bà con có thể à, thì uh, chuẩn bị uh, cái cái quà này cũng khá là lâu uh, thứ nhất là đi thế này thì phải có trưởng thôn này Để anh cán bộ là anh có thể là biết được cái gia đình nào khó khăn mà cần ờ, nhận và hộ nào chưa nhận sẽ dễ hơn đến tay bà con vâng vâng vâng vâng sẽ mắc mắc kẹt trong đoàn ờ, cứu trợ đến để đi vào trong kia sâu trong kia đấy hàng mắc cái này không đi được luôn rất là nhiều luôn nha các bạn nha, Đấy, hướng về miền trung quần áo này à, một xe đây thì... nhờ các anh ờ, trưởng thôn nữa rất là tốt ông nhanh không được những đoàn khác vào nữa là không nhắm mắt ở đây quần áo rồi đoàn phải quần áo này các anh trưởng thôn trước đây thì còn biết đường để mà mình đi ờ, trao gửi không có những hộ nhận được nhiều hộ nhận được ít đấy tại vì còn rất là nhiều đoàn người ta đến hỗ trợ mà thời gian đây là ngọc đang uh, bắt đầu dọn máy chào anh nhá không luôn được kia không lấy được con này nữa đúng không anh hết mà lần này lên tận cả ngọn cái xoan này này sát ờ, với kia ờ, vùng ờ, nước này đâm ra hết của chị một đúng không vâng vâng vâng khó khắc phục nha chị nhá vâng. anh còn đây dép vâng. bóc một dép đây cười cái gì dạ. đây này bóc một dép cái kìa dép dạ. mình còn bung hết uh, mấy ngày ở đây rồi cho nên là hai hai hai hộ à đúng không một à ấy ui rồi các cháu còn giặt giặt nước này thì bao giờ mới sạch được hả lục nhờ yeah hết rồi dần nước đấy thì nó là hỏng hai hai hộ luôn đúng không? Có giấy hỗ trợ nhá, gia đình. Vâng vâng, em em gửi anh nhá. Có hỗ trợ để cho gia đình khắc phục ờ, cái thời gian bão lũ này. Vâng. Rồi sập hết rồi đúng không? Ừ. Nhà của phụ nông nghiệp mà nãy đó lũ. Mình này ngay ngoài này sóng có nhiều, sóng to. Ừ, Cố gắng thôi. Khắc phục. Và dạ, nhà nào cũng như nhà nào mà vâng vâng, cảm ơn chị nhá vẫn ờ, xuống rút xuống rồi nhưng mà tôi chỉ gọi là khắc phục thôi thời gian này thôi là không ấy được bùng bùng hết rồi mấy mấy hộ đấy trong là một hộ đâu đó vâng vâng vâng vâng vâng hãy gửi cho chị nhá cho nhà chị đúng không vâng vâng đi vâng vâng bốn hồ à đi <laughs> thiệt hại ờ, về kinh tế khá là nhiều rất là khắc phục ờ, mất bao nhiêu thời gian không đi làm nữa đây nước ừ, rút xuống nhưng mà trước lên có ngọn tre này luôn đến đến phải giảm, yeah. giảm đến để đâu nữa à. đấy tôi bỏ hết đâu ngập đấy đây bên đường đấy là băng hai người đấy không đấy thuyền này còn ra đây ngoài đấy nó kiểu một đoàn khá là nhiều để gian cái vùng này nó nó lập sang ngoài kia mênh mông biển nước luôn miền trung những đồ ăn thức uống này quần áo này ruộng này đúng không ruộng chứ chắc chắn được chứ đây sập hết tường này còn gì nữa đâu không cái nữa đấy cũng đến nổi ra được nó nữa hồ đi ở bên kia đi nha bây giờ còn ba hồ đây đúng không liền nhau đây đúng không Ô, hồ hồ bên kia à. thôn bên kia à? khắc thôn rất là khó các anh chị ẩn nữa mà ấy sợ mọi người lúc người nhận được người không ấy. cái này thì đúng là phải ruộng nữa rồi này còn là biển biển nữa. Ờ phải ra đây là biển đấy anh không nói dối nghĩ là nó là biển nó là sông ừ, hỏng hết anh chưa anh ơi ơi lên vừa hỏng hết rồi chẳng được chát kìa chạy chạy lánh nạn đi được không ở được các bác chỉ nếu mà cơn bão số ba tiếp tục đổ bộ nữa thì đúng là Đấy, lúc mà nó mới lên thì chắc là sợ lắm anh nhỉ, tôi nhỉ. À. Nó lên từ đây thì đúng là mình nếu mà lên ờ, ấy còn cũng kịp chạy chứ nguy hiểm. Thì như trong nhà mình cao rồi mà lục 2 mét là biết đấy. Ừ, là mà lục 2 mét thì ở đây thấp rồi thì ở đây. Rồi, ờ, những cái ờ, xe đoàn cứu trợ rất là nhiều luôn kia để phục giúp bà con thời gian này đó là cái tấm lòng nhà hảo tâm này những cái rất là cao cả của những bà con miền Trung gian này Nát hết rồi nhìn này, cái gì đâu Xe thì ấy hết rồi, bung hết rồi Nhà thì cái này chắc là sập tung hết rồi còn gì nữa Căn nhà này là phải, phải, phải. Không là khắc phục kiểu gì đấy Nhà này khắc phục kiểu gì, nhà bây giờ nó hỏng hết bên kia rồi Đấy là nhà của bác bên cạnh à? bên Ồ. Nhà này có ở không? Dạ nhà này vẫn ở đúng không? Nhà à? chị dạ, dạ, hả? Ồ. À. À ba cháu nhỏ này à? Ồ. Bên nhà này thì sập ở kiểu gì? Nó đánh đấy, nó đánh sập đi. Ờ. Ồ. Thế à? Nhà này mới là nhà ấy này. À, hả? Đây ba hộ, ba nhà. Ba hộ nhưng mà cái hộ này là sập hết rồi này. Anh này thì thì โอ้ห้องกอนก็ยี่อ่ะ Ờ, à cú thì vốn nha thì vậy ra đó thì ồ đây là đây là ba cháu nhỏ đây là là là con con con gửi mình phạt tiền hồ một đi mình phạt tiền hồ một đi hồ hồ ba này hồ đây này thì gửi cho cho ờ. chị đây đoàn hỗ trợ gia đình nhá rồi sập hết cả nhà rồi có gì đâu có có gì là, là ngoan đoan đang cái à, nhà này là bị nặng đấy anh anh anh gửi gửi gửi cho thêm cho gia đình này hỗ trợ là bị nặng một chút cho thêm 200 trăm để cho chị để hỗ chị ờ, cái vâng vâng cảm ơn chị nhá cố gắng nhá rất ừ, ừ, là thương cháu nhỏ chân ăn trối hết rồi đường cái chân gặp ba con chân trối hết rồi dạ chị em vào trong em kêu gọi vâng. hỗ em ở chân chuyện kiên trối hết xe đạp trối hết rồi đúng không dạ chúng con với hết luôn lọ cái này ờ, áo cũng cái sản thôi cho anh báo với lấy ra để nó một báo áo cũng mới biết à ừ. hết rồi nhà ừ. thì uh, mong rằng là mọi người có thể xem được và biết được có thể uh, giúp đỡ gia đình làm lại căn nhà đó chứ còn ừ. đúng rồi không ai ra đây thì không biết nhà chị như này thật là chị còn còn ở đâu nữa ừ. một tháng 500 tiền lại hai vợ chồng của mình được cái ừ. gia chưa trả tiền lại cho tiền vốn chưa có vườn trao pi rồi với vâng, chứ vâng. ba đứa con nữa không có tiền đi học em đi đau ốm đi ừ. đi phong đi đô lên tiền à? lên đô ngã lên nè à. phong đô ờ. à. lên đứa con nào đi bên gắt đo đi chi bên việc cái tôi tôi hệ trong ừ. gai chứ trong hết cả cung đô nó đi thêm mười bốn chín được hai lao cái này ra ờ. con mang đó cho chứ chân vâng, đô vâng vâng vâng gia đình này là là thiệt hại nặng đấy chuyện ạ nặng hơn những cái hộ gia đình khác nên là mong rằng là nhiều người hảo tâm đến có thể là giúp đỡ gia đình sửa sang lại căn nhà chứ đây thì mình không không thể sống được đây, mọi người đang bắt đầu cứu trợ lại ra ngoài kia có ghe mới ra được cơ trùng mới ra được đây là nhìn như là biển nhưng không phải chứ nó là cánh ừ. đồng thôi cố gắng chị nhá cố gắng ờ, đồng viên các cháu để mình xem đấy gửi nốt đây. Ờ, gửi cho anh xem hả ôi ôi hưởng quá các con uh, cố gắng nhá cháu nhỏ phải nói là rất là thương nếu mà đây nhà nước uh, giúp được gia đình làm lại cái nhà sửa đấy chứ đấy, trực tiếp mấy anh em đi biết là những cái hộ gia đình này cần được nhận được nhiều cái, cái ấy thì giang cũng gửi thêm cho gia đình một chút để có thể hỗ trợ gia đình không chứ bây giờ còn nhiều đoạn anh gửi anh gửi gửi cho các cô rồi đúng không các bác nhận hỏi em nhá vâng vâng cố gắng khắc phục nhá dạ dạ dạ dạ dạ không có gì vâng vâng vâng vâng chào các cô nhá ờ, à, chị à đúng rồi chú chưa coi băng sáu thì đau chứ bố mùng hết nhà chắn à, là nhà của chị ờ, bên cạnh là hầu như là mình thấy là không không ổn thế không có chỗ ở nữa bây giờ nó mới ở gai mà cháu ba ba cháu ba cháu nhỏ đấy chứ nó có hơn bao nhiêu con này mới được có mấy tuổi thôi mười, mười tháng vì ờ, một đứa gần sinh thì chỉ nhai mua thì phải lên người cuối ừ. chuẩn bị hết được quà cho mọi người ấy. thì uh, những hộ gia đình ấy mình sẽ gửi tiền mặt cho gia đình để gia đình có thể uh, khắc phục thôi để không có thời gian đấy mọi người nhé tương đương à? như thế thôi dạ, dạ. tương đương như xuất quà đây là cháu à đúng không con à con đúng không à, thế cầm hộ chú nhá con về đưa cho mẹ nhá ờ ừ. đấy ờ, ờ, ờ ngoan cố gắng học nhá ừ. thế đấy tưởng đang đi học thôi đi vô nhà đi nhá ừ, không có gì đâu thủng hết rồi nhà bên kia còn còn còn tan hoang đấy sự là mình cũng có có thời gian đấy mọi người cũng phải ấy tranh thủ thôi Hoàng hồ này nữa nhỉ nhỉ? Hoàng hồ đây là hồ khác. Hồ khác à? Ở hôm nay đem bỏ anh nha. Nói chung là nhìn ai cũng rất là đáng thương mình cũng muốn muốn muốn gửi nhưng mà lại ở thôn khác đôi khi rất là khó làm việc của bác chị ạ. Để cho các bác ờ, đúng không? Anh dễ đi mấy anh đi một mình và anh từng ai anh qua rồi không kể thế nào ừ. chứ chứ bên dân tôi địa phương là ghi danh sách vâng vâng đúng không bên trên làm mà mấy nhà tế mà có qua mấy nhà trong phố à, dạ, không có, là, chính là chuyện này mình là ăn ừ. mình là ăn riêng cái đồ hạt cái gì đó À, nhưng mình họ cái đó biết là họ đó những đều ừ. không thể làm được đúng rồi không, không làm được đây à, vì họ là một, một có cái kia đâu ừ. Dạ. nhà này đều đi khỏi đâu kia là cũng bỏ đi rồi đúng chi tán đúng không? Ừ. Cái đó thì sau như thế chứ có thì mình phạt ừ. à đây gửi cho anh ấy luôn này là em không không có quà nữa rồi thì em gửi tiền mặt cho gia đình nhá một quà 100 ngàn về 200 à, tiền mặt như thế qua qua thủ lượng ít ờ, gửi ờ, cho anh ấy ờ, luôn là tiền rồi vâng vâng cho ai cũng giống ai vâng vâng vâng vâng vâng với vâng anh nhá vâng chào anh em về đây một số không không không đủ quà ấy thì mình sẽ gửi tiền mặt cho các bác anh chị nhá để để tương đương với cái xuất quà luôn định mức của mình là, là ở đấy là 120 con kênh chứ gửi là sáu tôi cho hỗ trợ Vâng. rất là đông luôn để đến uh, bà con đến chợ vào Thế bây giờ có đi vô đó đi rồi bỏ này, vô đó đi. Vâng, các xưa cô tăng ni phật tử đến ờ, ủng hộ thế mình ờ, một số hộ thì ờ, mình không lấy quà được, mình sẽ phát mình tiền mặt luôn cho gia đình thôi để gia đình nó để hậu quả của anh chị à, cái này là hai là ba nhà đúng không? Ừ, kia là hai nhà đúng không? Ừ, tổng 35 đúng không? Đủ đấy. Đây là cái danh sách mà hôm nãy mình đã đi phát cho từng hộ nhà một các anh chị nhé một năm một năm một ừ. hết đó dạ. đi qua trồng ngoài nữa ờ, mưa hết nữa vâng, rồi đi sáu nữa vâng vâng à là đó đó mình trao đổi rõ ràng được rồi và những cái ờ, xuất quà mà mà mà mình ờ, ấy là là mình không không đến được ấy thì mình à, không có ấy thì mình sẽ trao tiền mặt rồi còn cái số này danh sách thì còn những cái đào hảo tâm khác đến để để có thể gửi cho thôn anh ấy thì anh sẽ sắp xếp là để à, hộ gia đình nào chưa được thì sẽ nhận tiếp theo cũng đoàn à, hỗ trợ đã đến tiếp theo đấy là giang cũng à, chỉ gửi hết cái số quà xuất quà của ba anh chị mạnh thường quân để cho các đồng bào hiện tại là đang đang, đang học lột ở đây này thì trao đổi với anh phó anh ấy là phó thôn ở đây anh nhỉ anh à? anh ấy. ở đâu đúng không ờ đấy thì ờ, nhờ anh ấy ờ, để giúp ờ, các gia đình khó khăn đây thì Giang cũng xin gửi lời chân thành là cảm ơn tới mọi người đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ đã chương trình mà mình đi giúp bà con và miền Trung trong vòng mấy ngày hôm nay ấy. thì hôm nay là Giang phải về không có thời gian để ở lại để có thể là đi tiếp mọi người được à, sau khi mà mình với anh phó thôn ấy, ở cái làng Ngô xã Bắc như vậy chị nhá Ờ, cũng đã gửi hết món quà của cũng có ba anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã bàn giao uh, cho Giang ờ, tin tưởng thì mình cũng đã đến từng nhà mình trao món quà xuất quà từ mấy ngày hôm nay rồi thì buổi ngày hôm nay là mình trao buổi cuối nốt đấy là cái uh, hộ gia đình mà không mình không kịp chuẩn bị uh, quà thì mình sẽ gửi tiền mặt luôn cho hộ gia đình là mỗi một hộ gia đình xuất là 300 ngàn đồng nhé các anh chị nhé và còn một số ờ, hộ gia đình nữa vào trong nãy thì mình cũng đã gửi lại cho anh phó thôn và cũng đã có bà con có mặt ở đấy thế này là để để vào sâu trong kia kìa còn ba bốn hộ nữa để, ờ, để cho anh phó thôn và trưởng thôn lên danh sách để ờ, gửi cho bà con về giang không có thời gian ở đây để mà có thể là là uh, giúp đỡ đồng bào lâu dài được thì mình còn phải về nữa cũng anh chị nhé nên là Giang cũng uh, uh, xin uh, chân thành cảm ơn với uh, mọi người đã luôn luôn mà quan tâm theo dõi đồng bào miền Trung vừa qua và qua đây thì Giang cũng uh, xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới uh, quý cô bác anh chị đồng quân trong và ngoài nước đã luôn luôn là uh, quan tâm uh, ủng hộ bà con miền Trung trong thời gian vừa rồi là bị uh, lũ lụt và thiệt hại nặng đấy thì uh, mong rằng quý cô bác anh chị toàn thể mọi người là hãy uh, cùng chung tay để góp sức đến tận nơi có để trao xuất quà tới uh, bà con và Ờ, sau khi mà Giang ờ, kết thúc ờ, ngày hôm nay thì Giang sẽ về có một cái video để công khai tài chính cho các anh chị biết là bao nhiêu xuất quà và tiền thuê xe chở hàng cũng như là đi lại trong thời gian mà Giang cũng sau khi mà Giang kết thúc ở đây thì mình sẽ về và có một cái video uh, để công khai tài chính đến ờ, cho quý bác anh chị mạnh thường quân trong vòng ngoài nước cũng như là tính khán giả trên kênh của Sàn Sàng Giang để biết nhé và mình đi lại như thế nào và chi tiêu ra làm sao bao nhiêu xuất quả thì ờ, mình sẽ lên danh sách chi tiết để thông báo cho các bạn anh chị cùng biết và có lẽ là Giang xin ờ, kết thúc video của Giang ngày hôm nay ở đấy thôi à, Giang xin chào và hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người video tiếp theo